vẫn nói với các anh em hải ngoại là tôi cũng đã từng chiến đấu với họ chứ và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó những người anh em ở phía bên kia đã làm được thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi kia còn ngoái cổ lại nói vẫn là phục quốc phục quốc nước việt nam có mất cho tây cho tàu đâu mà nói phục quốc chưa kể là một số người cho là cả 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là là là là, là, là tổ quốc Việt Nam đâu mà nói chuyện đất nước Việt Nam những chuyện phi lý như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ ngồi im mà biết suy nghĩ chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ một lũ nữa là ờ, hám danh hám lợi rồi thì là lường gạt mọi người cứ nhân danh ờ, chánh nghĩa quốc gia rồi nhân danh chống cộng rồi nhân danh tự do dân chủ và đi lường gạt người ta không tôi nghĩ rằng tôi tôi tôi phải nói thành những cái sự chống đối ở bên này nó to tiếng lắm nó ồn ào lắm nhưng mà rất thiểu số cái hải ngoại nó nó nó nó nó nó nó, nó buồn là cái điểm mà mà nếu mà người ngoại quốc hay người trong nước mà nhìn vào những cái người hề đó mà nói đấy là hải ngoại thì thì thật sự là nhầm đã 30 năm nay rồi mà cái người Việt hải ngoại chưa có một cái tổ chức thống nhất mặc dù là cứ hàng ngày hàng ngày trong 30 năm liền rồi bất cứ ở địa phương nào bất cứ một ông chính trị gia nào bất cứ một tờ báo một ông bình bút nào cũng là cả ra giả ra giả 30 năm nay nói rằng chúng ta có sức mạnh chúng ta có trí tuệ chúng ta có chất xám chúng ta có tiền à, bây giờ chúng ta chỉ cần đoàn kết là chúng ta có thể là có một cái có một cái sức mạnh để mà uh, hỗ trợ ờ, cho sự thay đổi của trong nội địa nhưng mà từ 30 năm nay chưa bao giờ ở hải ngoại làm được chuyện đó và tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm được cả và tại sao không có chuyện họp lại nếu vậy được bởi vì kinh nghiệm 30 năm nó thấy nếu mà tất cả mà tiền nó tụ vào cho một anh anh ấy mang tiền nó anh ấy đi trốn luôn những khuôn mặt mới 30 năm của hải ngoại là toàn những anh kèo anh cột toàn những anh gian lận hết rồi cả thành ra lòng người hải ngoại không tin được họ nữa rồi bây giờ đóng hề đóng tuồng cũng là tuồng hạng hạng bét không được đó